anh yêu vội thế cứ thích bằng lời trêu đùa chẳng biết đâu thật tờ ngọt ngào hay lừa dối đến bây giờ sau cơn mê em mới thấu ra trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối gian đêm nay bật khóc biết cho điều người sai lầm đánh mất đi bản thân vì nhiều điều anh từng nói hãy giả vờ quên tên em để em thứ tha cho bản thân vội vã cho trái tim anh nơi này lại nhiều vội thế yêu thương đang dâng trào ngày hôm nay em đành quỳ phải cố gắng bước qua chẳng thể nói thứ tha người đến làm tim em buồn vì những tổn thương ai gieo lâu nay phân nát rồi chỉ biết khóc cười vậy thôi nếu anh là em em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn lần anh đi vào sâu tim em giết chết yêu thương ơi mãi mãi nơi này hình dung một người thay đổi anh yêu vội thế cứ thích mong lời trêu đùa chẳng biết đâu thật tâm là ngọt ngào hay lừa dối đến bây giờ sau cơn mê em mới thấu ra trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối gian đêm nay bật khóc này anh yêu vội thế sao yêu thương đang dâng trào